Ngực đau khủng không cần phẫu thuật chỉ cần ăn bốn món này Việc vòng một lép khiến rất nhiều chị em phụ nữ có cảm giác tự ti khi mặc đồ và giải pháp thường thấy là nhờ cậy vào việc phẫu thuật thẩm mỹ để nâng độn. Tuy nhiên, thẩm mỹ với sự can thiệp dao kéo thường rất nguy hại và dễ gặp biến chứng. Giờ đây, bạn chỉ cần ăn mỗi ngày một trong bốn loại thực phẩm dưới đây, vòng một sẽ sớm cải thiện, tăng size mà không cần tác động từ bên ngoài tương đủ xanh Do chứa nhiều enzyme có tác dụng kích thích nội tiết tố nữ và đẩy nhanh quá trình hấp thụ protein nên đu đủ xanh là thực phẩm có thể khiến vòng một phụ nữ tăng size một cách nhanh chóng Bạn có thể chế biến đu đủ xanh thành nhiều món ăn khác nhau như hầm với món giò, canh đu đủ nấu xương heo hoặc uống nước ép đu đủ, chân giò hầm chân giò là món ăn rất giàu chất dinh dưỡng, đồng thời nó cung cấp một lượng lipid cần thiết để tăng cường sự tích trữ mô mỡ dưới da trong cơ thể. Vì vậy, thường xuyên ăn chân giò hầm sẽ giúp vòng mọc của bạn to tròn hơn hẳn. Với món chân giò, bạn có thể chế biến thành các món như cháo chân giò, chân giò ninh, chân giò luộc, chân gà luộc. Món này có lẽ là món tổ của rất nhiều bạn gái mê ăn đồ vỉa hè. Chân gà cũng có tác dụng kích thích kích cỡ vòng một không kém các thực phẩm trên. Chỉ cần bạn chịu khó ăn 3 đến 4 chiếc chân gà một ngày là sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Với món này, tốt nhất bạn nên luộc chân gà với một chút muối. Còn nếu cầu kỳ hơn, bạn có thể đem rang muối hoặc tẩm ướp gia vị để nướng. Nho Nho được xem là một loại quả có tác dụng kích thích tuyến ngực phát triển siêu tốc. Bạn có thể ăn nho trực tiếp, xay làm sinh tố, hoặc ờ, uống nước ép hàng ngày và sẽ nhanh chóng thấy được kết quả bất ngờ